một số từ vựng miêu tả về thời tiết à, trời âm u à, xám xịt sẽ là kumori zora hoặc kumo ga oi tenki sau cơn mưa sẽ có cái khoảng thời gian trời hứng nắng và mình nhìn thấy mặt trời thì mình có cụm là harema ga hirogate imasu có một cái câu nữa trong bản thi thời tiết rất là hay dùng đó là có nhiều nơi có nắng sẽ là hizashi no deru tokoro ga oi tiếp đến là nhiệt độ cao nhất sẽ là saiko kion nhiệt độ thấp nhất là saite kion mặt trời mọc sẽ là hinode còn mặt trời lặn sẽ là hinoiri Bầu trời trong xanh sẽ là cai sẻ. Mưa nhỏ là cô sa mẹ, còn mưa lớn sẽ là ô a mẹ. Các bạn nhớ là cô sa mẹ chứ không phải là cô ra mẹ nhá. Còn ô a mẹ sẽ là mưa lớn. Khi nói về cái ờ, mức độ mưa to nhỏ khác nhau thì mình có hai từ. Thứ nhất đó là uh, mưa ở mức độ vừa vừa, không lớn mà cũng không nhỏ thì sẽ là ra dạ bự đị. Ngoài ra mình có có thể sử dụng là ra dạ a mẹ amega futte mas à, mưa lớn hơn và là mưa cũng hơi to một chút à, tiếng việt mình có thể tương đương là mưa thối đất thối cát đấy thì là mình sẽ à, có một cái cụm là đô xạ bư đi cuối cùng sẽ là ba cái tính từ miêu tả về cái cảm giác sảng khoái dễ chịu thời tiết mát mẻ vào mùa xuân mùa thu và mùa hè à, vào mùa xuân ấy, à, thời tiết mát mẻ thì mình hay có cái tính từ miêu tả cảm xúc à, thời tiết sảng khoái mát mẻ vào mùa xuân đó là uraraka còn mùa thu thời tiết mát mẻ thì người ta lại hay nói về cái cảm giác này bằng cái cụm từ đó là sabayaka à, còn đến mùa hè khi mà thời tiết mát mẻ thì người ta lại hay dùng là suga sugashi